Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang một số ví dụ. Đầu tiên, chúng ta vào ví dụ số 1. Cho mặt cầu S có thể tích là 36 pi cm khối. Diện tích của mặt cầu S bằng bao nhiêu? Đấy, bài toán cho bốn kết quả. Thì bây giờ chúng ta cần áp dụng cái công thức đơn giản thôi, hai công thức. Chúng ta phải chú ý này. Có hai công thức quan trọng là S của mặt cầu S thì bằng 4 pi r bình phương. Còn V sẽ bằng 4 phần 3 pi r mũ 3 đây là hai công thức các bạn phải thuộc luôn nhé thì bây bài toán này cho thể tích bằng 36 cm khối V bằng 36 pi cm khối suy ra 4 phần 3 pi R mũ 3 bằng 36 pi chưa Đấy, thì từ đây rút ra R mũ 3 rồi bằng 27 thì R sẽ bằng 3 khi r bằng 3 rồi ta sẽ thay vào công thức ở trên để tính được s của mặt cầu và s mặt cầu bằng 4 pi r 3 bình phương 3 bình phương 9 đúng không 9 4 3 6 36 pi cm vuông như vậy diện tích của mặt cầu bằng 36 pi cm vuông do vậy ở ví dụ mô này chúng ta sẽ chọn đáp án B chúng ta cùng tiếp tục